Tại hôm nay uh, Timmy quay video xong Timmy phải uh, đi ra ngoài để uh, edit video Để chiều nay có video đăng cho anh em xem Cho nên hôm nay chỉ có mình và anh Vịt thôi <laughs> em Buồn quá Nhưng mà không sao cả Nói chung hôm nay mình đã rủ anh Vịt chơi một con map Chính là map bắt cua tìm cần gạt Đây một con map mà mình có một lần mình đã chơi trên, ở trên stream rồi nhưng mà mình chỉ chơi có hai ba màn thôi mình chưa chơi hết và mình thấy cái map này khá là hay nên mình quyết định là sẽ quay video luôn đó ok thì à, các bạn à, thấy là mình không có à, chào anh em bằng góc nhìn kia được bị góc nhìn bị khóa rồi thôi mà nói chung là bây giờ bắt đầu vào game thôi không có mi là thấy buồn rồi ê, ơi quay video nào bắt đầu thôi anh em ơi à, dạ, dạ em phong, dạ phong, phong. À, em bắt đầu nha ok hôm nay chúng ta okay. sẽ tìm cái nút là khó tìm nhất hành tinh yeah Bây giờ em với anh Vịt sẽ chơi solo Ai là người kiếm được uh, nhiều cần gạt hơn người đó thắng À, đó, à, à, à, rồi à, à ờ. ờ, hai, hai đường à Hai đường, ok ok Dạ có hai đường anh, anh yên tâm Solo, solo với cả phong cận nha bạn Oh no no, sao bị rơi rồi, sao bị rơi hoài vậy? Hả? oh oh cái màn bắt cua này ghê ta Biết đâu Cho em, à Oh no, anh Vịt lấy được rồi Ôi, lấy sao không? Anh cái cái cửa nè, anh cái cửa nè Ủa cái, cái cửa này đẹp quá ta dạ đúng rồi anh cái cửa này dạ dạ sao hôm nay tiền em bắt cua lỗi trời ui có hai đường ơi lần này sẽ là của em lừa lừa đã lừa không à, không có không thể ngủ khi ban ngày ngủ không được ngủ không được anh ơi cái này tí nữa mình à, chắc mình phải à, quay trở lại đường này luôn anh phải ăn bánh mì giờ anh bị mất máu chết nếu mà mình té mình chết là mình phải uh, quay trở lại các bạn vì cái map này nó hơi bị fail tí em lên trước rồi, cần gạt cái thuộc cho em đó ừ. anh một cái một cái ai rồi anh anh ăn bánh à. vô đi thôi anh chết ồ bây giờ cái này mới khó nha dây leo tùm lum à ủa cái này ờ, đến ba cái rương rồi anh ơi thì ba rương vậy ủa dạ à, đây, đây, đây cái này cái này phải kết hợp các bạn không phải solo nha kết hợp nha ờ, ờ. cái rương nó có không có có cái rương này có có có chắc chắc là đúng cái rương anh còn mấy cái rương kia chắc chắc là không có đâu mở cửa anh cái gì là anh mình à, đã kiếm được hai cái rồi mình kiếm được một cái từ từ từ từ chạy lên coi thử chạy lên coi dạ thử thử chạy lên xem một cái rương này có không rồi đem lên thử có con thử thử thử thử lên thử coi sao cái này dây leo tù luôn vậy nó có dướng hoài à, em nhảy không được luôn khó chịu tê ta trời đất rồi rớt rồi té ơi em thử em thử kiểm tra xem cái rương này có dạ ok không cần ăn kéo lên rồi rồi rồi không có anh ơi còn rương bên này lít chưa nè không có luôn bên này ok dạ yeah. Lần này sẽ là cái cần gạt của em Anh Vịt kiếm được hai cái rồi Cái này phải thuộc về em Không không cái, này mới khỏi này <laughs> Anh ăn anh ăn ăn ăn thịt gà chưa Ôi cái này không có Cái đường nào Ôi cái đường bên kia Ôi oh đâu no. Ôi cái đường nào đường nào đường nào Mình không để cho anh Vịt lấy trước mình được Oh no Nhẹ qua okay, à, <laughs> anh Vịt đẩy em rồi à, Phong để anh rồi Chết rồi té té gọi đây Phong Phong lên lên rồi Phong lên rồi Bằng chân quá à Ờ, đường nào đường nào ở ờ, đằng đằng sau đằng sau anh ờ no anh tránh ra cho em lên lên lên chỉ qua luôn nè rồi ờ. chết rồi không trang trang được rồi ờ giờ là phong phong cạnh phong cạnh vừa đầy rồi oh no em cũng ra cái cái, cái băng trơn quá à băng no trơn đúng trơn luôn ok mình mình và phong cận sẽ à, để lên phong chơi đi chơi đi phong té đi té đi đâu, không té được đâu em nhấp nhấp từng cái à lấy được rồi ok ôi ôi trời té gần chết luôn Đấy. Mấy mấy Theo. mấy ơi, tỷ số mấy rồi mấy rồi À hai đều rồi anh. Ok. Hai đều, à? ok. ô cái này leo cầu thang. Mà này leo cầu thang các bạn ơi. Đó, đâu, mình đâu, phải leo, mình phải leo kiểu zig zig zag như các bạn ơi. Đó, leo cầu này. phải nhảy qua nữa hả? Ui, ờ, không không không không cần nhảy. Nhanh, nhanh, nhanh. nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ủa sao đến đây có hai rương lận? Ủa rồi rốt cuộc cái rương nào mới là rương thật? Bên anh vịt mà là rương thật đó là mình thua chắc. Ha ha ha ha ha. Ủa rương em là rương giả rồi. Ủa sao sao, lần nào rương của anh vịt cũng là rương thật á nhỉ ờ các bạn cái này cái này cay quá trời ồ cái này mình khỏi cái chết cái này rương đâu vậy à em không biết nữa ừ có có cộng dây leo có cộng dây leo à em thấy rồi ôi em lên trước no em lên ờ, trên gian ừ nè em lên đây trên trên mà trên đấy không có đâu trên đấy phải phải đi bắt cua có có cây khác rồi à đây đây <laughs> em lấy được rồi rồi chưa có chưa chưa có rồi có rồi ok giỡn giỡn vào ok vậy là ba à, đều này bên này ba đều rồi à, cố lên cố bên lên phải bên phải chân lý luôn chiến thắng gọn nữa ok mình sẽ mình sẽ lấy ra bên phải <laughs> em đi chậm tuy là đường em dài hơn em vẫn thắng ha sao vậy <laughs> ok ủa anh đây cũng y hệt bên ta kia luôn à cho trên đi ờ, nhanh nhanh nhanh nhanh em mới ăn thịt gà vào để cho nó nó dễ nhảy nó, nó nhảy à, nó, nó đi nhanh hơn anh vịt à, của anh của ăn thịt gà vào đi ờ anh ăn thịt gà này rồi vậy ờ. là bốn ba rồi ủa sao lè vậy <laughs> anh vịt đang thịt gà thì em đã lên tới nơi rồi okay. thôi lên nơi rồi ok oh no. cứ chân chết oh no rồi, ok gà đưa gà đưa đây ok vô rồi năm ba rồi ồ bên đây hả bên đây hả ồ nhảy nè nhảy nè ơi cái chỗ này có một cái đường thôi à vậy chắc là anh vịt sẽ đi tới trước mình rồi té đi anh vịt ơi té đi luôn <laughs> mọi người làm chứng cho mình nha là mình không hề đẩy anh vịt hay là đánh anh vịt nha <laughs> em vịt tự té nha ừ, phong là chủ à, lời người nữa không nhảy đến cuối cùng rồi con té đó nhìn bên này cái này đi ok vậy là coi như là à, gì ta bảy ơi thôi sáu ba sáu ba ok à, cái đường này cái đường này không có mình thua mình thua mình thua không các bạn đây cái đường này không có rồi ok ok sao cái nhảy cái cái hàng là khói cái đường bên này không có rồi thế thì nhảy bên này đi lên lên lên lên lên đầu xanh đầu xanh em đã thắng ơi ui rớt này rớt rớt rớt rớt rớt rớt rớt rớt rồi ôi ờ, lụm lụm lụm lụm lụm lụm không em em làm rớt tôi cái cái cái cái cần gạt xuống dưới đất ồ sao làm rớt à em em cầm trên tay nhưng mà em bỏ em bỏ vô rương không không không được cho nên chỗ này không lên được à ở chỗ này phải phải phải bắt cua dính dính tường hay sao ạ ờ, đúng rồi phải bắt cua dính tường a no ờ em chết rồi ok ờ mình phải nhảy theo đường ờ, này chắc đường bên này sẽ dễ hơn ủa ủa đường bên đây khó hơn mà ủa đâu ủa đâu ai à trời em cũng té rồi ui nãy giờ em hết thịt gà em quên mất cái phải ăn thịt gà chính, chính cái đường bên kia đường đường bên kia ngắn ngắn hơn bởi vì là nó nó gần hơn nhưng mà phải phải bắt cua kiểu uh, kỹ năng dính tường á. dạ đúng rồi anh đập tường đạp tường lên mới ôi trời đất ơi chỗ này chỗ này như phải đạp tường hay sao không em không biết là đem em thử hey. à, à. trời đất lấy được rồi <laughs> dạ được ạ lấy được hả dạ anh chỉ cần anh anh ấn vào cái lương cái cái cái đường sau đó mở cái đường ra anh nhấn shift và em anh anh lấy cần gạt vào thôi ok à, rồi cái đường ở ờ, à, cái đường bên chỗ anh vịt sao lần nào cái đường cũng nằm bên chỗ anh vịt vậy các bạn này say thiên vị quá à mình uh, mình mình ghét ghét ghét ghét ghét ai trời rớt rồi rớt rồi cái cục băng cục băng rồi chơi đúng chơi luôn à bên đường bên đây ơ ơi sao em mỗi lần em cứ bị lố hoài mà cục cục băng trơn quá trơn quá nó trơn lắm trơn lắm trơn rồi rồi xong lố rồi anh ăn thịt gà vào ăn thịt gà ăn thịt gà là mới bị nó bị lố mới, mới bị lố oh no có mấy lúc em à, em không đà em không tới nữa lúc lố lúc hỏng lố lúc lố lúc thiếu đó đó <laughs> lúc nó bị lố lố mất đúng một, một block là, là té à đó nhảy lên nhảy lên qua wow. thịt gà sẽ ăn thịt gà sẽ bị lố các bạn ơi ok em lấy được rồi vô nhảy lên nè ôi ôi ăn thịt gà vào là em nhảy như siêu nhân luôn em nhảy siêu nhanh ôi trên trên này có một cái block này bạn ơi ok chúng ta phải coi chừng ôi no em hết máu luôn rồi chết rồi em còn một máu đây, đây, đây. ờ còn đồ ăn không để em ăn rồi đây rồi ok em mở cửa đây mở mở mở mở mở tiếp tục dạ. ủa sao mấy cái map này có mấy map nhìn giống y, y hệt những cái map cũ anh ha chắc là bạn ấy bí tưởng quá bạn ấy bui lại ấy, bởi vì lúc ờ, lúc cái khúc mà lúc nãy anh nhìn á trời đất ơi nó kiểu nó giống y hệt nhau luôn à cái đường bên kia ồ nãy giờ em không biết cơ cơ cơ hai cơ trường hai thằng đẩy nhau té luôn cả đôi ấy. đúng rồi hãy lệ nguyên té đi té đi té đi té đi té đi ok <laughs> rồi anh phải thống té rồi dạ dạ dạ Trời đúng rồi Nguyên nó sợ luôn từ từ à, mà Phong kêu mình té cái là mình cũng té luôn các bạn ơi. Ui cái này dung nham, cái này mà chết cái là anh anh với em phải chơi lại màn một luôn Cái này cái này cái này cái này mà chết cái là hai em mình chơi lại màn một thôi, từ dạ. Phong Phong nhảy trước đi. Dạ ok. Nhảy đi từ tạo một tôi không không không. Ờ ở bên kia. Đó, à! <laughs> Xong rồi xong ờ, rồi. mày qua có, nước, có nước, có nước, có nước. Có nước Có nước không? <laughs> Có nước anh này có nước. Mày quá. Ok ok, mày quá. Màn này bắt đầu nguy hiểm các bạn. Màn này nếu mà tranh đấu là khả năng cao là hai thằng phải nhảy lại từ đầu này. Giờ em sẽ phải dùng hết sức em bắt cua bốn lóc qua bên kia luôn hai ờ xong em chơi ngu rồi không thanh này à đâu đâu đâu đâu mày quá tí tí tí tí tí tí tèo luôn tí nữa là anh vịt đã biết hành là làm góc nào vịt nướng dung nhàm dạ trên đây nè ok ok này này sợ bị quá đào quá ok được rồi ờ, ở cái đường tiếp trên kia mình chạy qua bên kia cho lẹ bạn ơi bên này đi yeah em lấy được rồi lấy chưa lấy chưa lấy rồi anh cái cái cái, cái khúc phải đúng đúng ghê luôn cái này chắc là chúng ta nên hợp tác với nhau rồi đi không không không nên thi đi, đấu đi đi này chắc chứ, ủa cái gì hãy à? tiến vào à, thế giới mới qua nhảy qua cái này là bắt cua hả ở ờ, bên này bên này bắt cua ồ ủa ủa sao mình không nhảy luôn cái đường chính đó <laughs> bên đường này dễ hơn sao anh không nhảy ờ kỳ ta bây giờ dây sáng lật lên được sao, không ngoi lên được ta cái một à. bình thường lên được mà. à bên đây nè anh bên bên đây bên đây có cái có cái ờ, đồ đẩy lên nè anh à bạn đó bắt dạ. anh là phải quay quay lại từ đầu à ok ok thế thế ôi cái chỗ này mình ghê vậy phong ơi đâu anh oh my god cái à. chỗ đó mà mình không canh là mình dướng luôn <laughs> ok em sẽ mở góc canh ờ, canh góc... không canh cái là nó nó đập vô đầu mình luôn á góc nhìn bị khóa rồi em không canh được rồi à. rồi đâu thôi qua được qua được qua được qua được qua được yes em cũng qua được rồi ôi chỗ chỗ chỗ này mới khó này chỗ đó phải nhảy <laughs> ôi uh. ok qua nè qua đến nè qua luôn nè ok em qua được rồi cái này giống như ờ, em không, ờ, không, à, ờ, em em em có biết để bắt vacu qua tường không dạ không anh đặt, đặt, đặt tường đặt tường luôn á không anh cái đó người ta phải tập ta mới chơi được rồi em em em ít khi nào chơi bắt cua lắm cho nên em không làm được <laughs> anh Vịt đã bị bỏ vô cái máy xay rồi Ồ, ồ, ồ, mình đứng trên này luôn các bạn ơi Cắt liên tục anh Vịt ơi <laughs> Gần tới, <laughs> té Lại, lại, oh lại, lại, đúng như ông ơi Anh sẽ đứng đây để anh Vịt, để mỗi người một Mỗi người, okay. Ờ. à, the end này nè, anh kết thúc rồi nè anh Cố lên từ đây Ok, bây giờ mỗi người hai sao Ok, ok Giờ, giờ sao qua Woo! Ok, mọi người hay sao? Tăng tăng tăng Yeah, win Ok Ok và cảm ơn anh em đã xem video này Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like, một share Và nhấn vào cái nút subscribe đăng ký ủng hộ cho kênh youtube của mình Và cũng đừng quên qua kênh youtube của các Ừ, thành viên trong bộ ba bá đạo của mình đó chính là Timmy và anh Mr. Vịt để sụp ra ủng hộ cho mọi người nha. Ok và bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Và mọi người cũng đừng quên đặt lại thử thách là bọn mình sẽ tiếp tục chơi cái mini game gì đó nữa cho bộ ba bá đạo của bọn mình nha. Ok. Bye bye. Nhớ subscribe ủng hộ cho anh Mr. Vịt và Timmy thật là nhiều nha mọi người. Bye bye. Ủng hộ xem video, click vào quảng cáo ủng hộ cho mọi người nữa nha. Bye bye.